Các hãng lớn, thời trang lớn như LV Hermes dùng da ép sơm làm mặt chính và Kỳ Lanh sẽ dùng da ép sơm xịn sò này làm mặt trong. Một sản phẩm chất lượng từ da cá sấu nhập khẩu. Da cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da, một trong những công ty lớn nhất thuộc da cho LV. Bình thường thì chúng ta cứ mang như vậy thôi. Bình thường thì chúng ta cứ uh, ờ, sách tay đi như vậy thôi vì đi nhiều nên chúng ta sẽ mỏi chân và hay cầm mỏi tay nữa nên là chúng ta sẽ gắn cái dây này vào để đeo đeo để mình đi du lịch cho nó thoải mái vì vậy kỳ lân mới ra thêm option này để quý khách chọn và một số khách hàng một số quý khách lại thích đeo thôi mà lâu lâu mình đổi phong cách mình đeo hoặc là lâu lâu lâu mình cầm ngoài cái túi sách tức là ngoài cái ví cầm tay này thì rất nhiều sản phẩm khác như là mũ mũ mũ da cái đà điểu luôn nè da cái xấu nè và giày